còi dày bóng non sông kèn tiến công vang rồi khắp hai miền bác hồ gọi ấy là mùa xuân đến ôi hãy để rừng quê ta cất lên muôn lời ca ta hát mừng chiến thắng ừ, người con gái ba cô con cháu bác hồ dù gian khổ vượt núi băng rừng thương người bộ đội bác hồ dân thương mà dân quý ngọt ngào đẹp từng ngàn cánh sao lung linh để dâng thương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 thon tay vót trong miệng hát không nghỉ như ba cô gái ở trên non như ba cô gái ở tây nguyên anh như ba cô gái ở trên non như ba cô gái ở tây